Tôi đau xót vì anh em mình đang đói khổ Tôi đau lòng nhìn anh em mình chịu cảnh lầm than Miền chúng bao lần chìm trong mưa bão Miền chúng quá nghèo còn chịu kiếp đọa đầy Tôi đang khóc nhìn anh mình chìm trong gian Tôi đau xót nhìn anh em mình đang đói khổ Tôi đau lòng nhìn anh em mình chịu cảnh lầm than Miền chúng bao lần chìm trong mưa bão Miền chúng quá nghèo còn chịu kiếp đọa đầy khi anh em mình chìm trong gian khổ tôi đang nhìn quê hương mình với hai hàng lệ rơi miền trung quanh năm trời gieo nắng hạn miền trung đau thương lụt cuốn tan hoa. hỡi đồng bào tình anh em máu chảy ruột tôi đau xót nhìn anh em mình đang đói khổ tôi đau lòng nhìn anh em mình chịu cảnh lầm than miền chúng bao lần chìm trong mưa bão miền chúng quá nghèo còn chịu kiếp đọa đầy anh em mình chìm trong gian khổ tôi đang nhìn quê hương mình với hai hàng lệ rơi miền trung quanh năm trời gieo nắng hạn miền trung đau thương lụt cuốn ta hoang hỡi đồng bào ơi nghĩa tình anh em máu chảy ruột lại một